待って。 trời nắng Chị bay đi đâu đi đâu Ba gà trong mây gây Ông mặt trời mới dậy Mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay Bé ngoan của chị ơi Hôm nay trời nắng tươi Chị bay đi tìm nghề Làm mật ông nuôi đời Chị vâng theo bố mẹ Chăm làm không nên lời Trời xanh xanh xanh xanh xanh Chị ông bay nhanh bay nhanh Hoa nở những cánh thơ trên mình mọc triêu nặng chị ông uống mình qua nghiêng đôi cánh chào hoa bé ngon của chị ơi hôm nay trời nắng tươi đừng vui hoa phường đò ngày ngày nhớ ôn bài đừng quên cô giáo dặn chăm học không bên những cành hoa em đã thấy chị bay bé ngoan của chị ơi hôm nay trời nắng tươi chị bay đi tìm nhì làm ngọt ông nuôi đời chị vâng theo bố mẹ chăm làm không nên lời trời xanh xanh xanh xanh xanh chị ông bay nhanh bay nhanh hoa nở những cánh thắm trên mình mọc chim nặng chị ông ôm mình qua nghiêng đôi cánh chào hoa bé ngày ngày nhớ ôn bài đừng quên cô giáo dặn chăm học không nên lười, đừng quên cô giáo dặn chăm học không nên lười, đừng quên cô giáo dặn chăm học không nên